À, chào tuần mới anh chị và rất vui được gặp lại anh chị trong uh, chương trình uh, nhịp đập thị trường uh, thứ hai đầu tuần. Uh, trong chương trình ngày hôm nay thì uh, nội dung chính của chúng ta sẽ gồm có 3 phần chính. Uh, thứ nhất là phần điểm qua về diễn biến giao dịch thị trường trong phiên dịch ngày hôm nay. Uh, thứ hai thì anh Du anh sẽ chia sẻ cái quan điểm của anh về thị trường cũng như là cái nhóm ngành, nhóm cổ phiếu nổi bật trong phiên ngày hôm nay. Và thứ ba là phần Q&A là phiên phần mà các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp các câu hỏi của anh chị khách hàng về thị trường, về cổ phiếu và ngay từ bây giờ thì anh chị có thể để lại cái um, câu hỏi của mình trong phần chat thì tí nữa các chuyên gia sẽ hỗ trợ giải đáp ạ linh xin uh, phép giới thiệu đến anh chị ờ, khóa học ờ, đi go đi chết khóa học về um, la bàn giao dịch chứng khoán ờ, VD thường xuyên tổ chức khóa học về giao dịch kỹ thuật để hỗ trợ anh chị có thể xác định được cái thời điểm yếu tố về mặt thời điểm thị trường xác định được cái thời điểm mua thời điểm bán hay là lựa chọn được những cổ phiếu tốt theo cái các tín hiệu về mặt kỹ thuật để anh chị có thể chủ động trong cái việc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 sẽ ừ. hữu ích cho anh chị trong quá trình anh chị tham gia trên thị trường và để đảm bảo cái không ảnh hưởng đến ờ, các anh chị khác khi tham gia chương trình thì anh chị ờ, vui lòng ờ, tắt mic khi chương trình diễn ra xin cảm ơn anh chị à, và linh xin phép được uh, bắt đầu chương trình ngày hôm nay à, phiên giao dịch hôm nay là một cái phiên mà rất đáng chú ý khi mà cái uh, cái lượng hàng t cộng ba hoặc cái phiên giao dịch uh, cái phiên thanh khoản kỷ lục là phiên thứ tư tuần trước uh, về tài khoản khi mà có đến 49.000 uh, 49.000 tỷ nếu tính cả à, trên hai sàn nếu tính cả thỏa thuận là t cộng ba của cái phiên giao dịch kỷ lục về tài khoản thì thị trường à, của chúng ta phiên ngày hôm nay mở cửa khá là tích cực khi mà tăng ngay trong đầu phiên à, và sau đó duy trì được gần như là đi ngang trong khoảng thời gian suốt cả phiên sáng và đặc biệt là sang đến đầu phiên dụng chiều thị trường đã có một cái cái nhịp tăng khá là tốt nhịp tăng khá là tốt đây chúng ta có để ý rằng là có thời điểm mà chỉ ờ, chỉ số vn index có thời điểm tăng lên đến ờ, chỉ số vn index có thời điểm tăng lên đến mức uh, ờ, 1.470 điểm trong đầu phiên chiều và nếu quan sát kỹ thì anh chị sẽ thấy rằng thời điểm đó là cái nhóm cổ phiếu chúng nhóm nhóm cổ phiếu ngân hàng là nhóm cổ phiếu mà tăng khá là tốt trong cái cái nhịp đầu của phiên dịch buổi chiều ngày hôm nay. Tuy nhiên thì sau đó cái áp lực bán xuất hiện và đẩy và khiến chỉ số giảm trở lại và sau đó uh, hai tầm khoảng uh, giờ hơn 2 giờ thì cái lực cầu cũng đã xuất hiện để đẩy chỉ số tăng trở lại VN uh, đóng cửa chỉ số VN Index tăng 11 điểm tương đương với 0,76% uh, à, chỉ số VN30 ngày phiên ngày hôm nay thì uh, có thời điểm công việc buổi chiều khi mà uh, cái áp lực bán xuất hiện khiến cho chỉ số có lúc thời điểm về về đỏ trong phiên ngày hôm nay tuy nhiên thì uh, ngay sau đó lực cầu đã đã vào thị trường và à, kéo chỉ số tăng điểm trở lại và kết phiên chỉ số VN30 tăng gần 4 điểm à, tương đương với mức tăng là 0,25% về uh, giao dịch của khối ngoại trong phiên ngày hôm nay thì giao dịch khối ngoại uh, hôm nay mua dòng trở lại khoảng hơn 500 540 tỷ uh, và cái um, top nhà đầu tư mua dòng thì tập trung vào các cổ phiếu như là Hoa Phát, Vinamilk hay là một cổ phiếu GEC bên cạnh đó thì bán dòng cổ phiếu STI, CMX hay là Hoa Sen nhìn về cái độ rộng của thị trường trong phiên ngày hôm nay thì à, chúng ta thấy rằng cái độ rộng của thị trường à, trong nhóm ờ, trong trong chỉ số VN30 ờ, Index thì thiên về chiều hướng tích cực hơn khi mà có đến 288 mã tăng giá chúng ta có 174 mã giảm giá và cụ thể là có đến 34 mã tăng trần trong trong phiên ngày hôm nay à, nhìn sang nhóm ờ, VN30 thì chúng ta có 17 mã cổ phiếu tăng giá 12 mã giảm và cái giá trị giao dịch của thị trường của chỉ số VN Index trên WHO hôm nay thì chiếm đến gần 32.000 tỷ à, và đây cũng là một mức thanh khoản ừ, tiếp tục duy trì mức cao ờ, trong phiên dịch ngày hôm nay. Ờ, nhóm ờ, chứng khoán trong phiên ngày hôm nay là cái nhóm mà tiếp tục có một cái tín hiệu khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay khi mà các cổ phiếu như VND à, rồi à, SSI, HCM hay VCI cũng duy trì được cái đà tăng khá là tích cực trong phiên hôm nay. SSI hôm nay là SSI này là cổ phiếu mà có cái mức độ tăng tốt nhất của thị của thị trường trong ờ, trong phiên ngày hôm nay Đấy, SSI là cổ phiếu mà tăng nhất ờ, tăng tốt nhất trong nhóm VN30 à, tiếp theo đó là đến Maxa tăng 2,8% và ờ, Vinamilk cũng tăng gần 2% à, nhóm cổ phiếu ngân hàng là một nhóm mà cũng rất nhiều nhà đầu tư chú ý đến phiên ngày hôm nay khi mà trước đó nhóm cổ phiếu ngân hàng trong cái phiên ngày 3 tháng 11 là cái phiên mà mặc dù chỉ số VN giảm điểm tuy nhiên thì VN30 lại lại chiếu tích cực hơn à, do hiệu ứng từ nhóm cổ phiếu ngân hàng thì phiên ngày hôm nay là phiên T cộng 3 của cái lượng hàng ngày hôm đó về thì trong phiên ngày hôm nay chúng ta thấy nhóm ngân hàng có cái sự phân hóa khi mà các cổ phiếu như là BIT, STB, Tiên Phong Banh à, hay là Vietcombank tăng nhẹ khoảng à, gần 1% trong phiên hôm nay thì ở chiều ngược lại các cổ phiếu như là Techcombank, VPBank hay là MB thì cũng điều chỉnh giảm nhẹ đến phiên hôm nay mức độ giảm chỉ khoảng từ 0.5 đến 1% thôi còn các cổ phiếu trụ khác thì chúng ta thấy trong phiên ngày hôm nay cũng duy trì được cái tín hiệu cũng khá tích cực mặc dù cái mức độ tăng giá không nhiều trong phiên ngày hôm nay nếu nhìn uh, kỹ hơn về cái diễn biến sau phiên dịch hôm nay thì anh chị thấy rằng là cái phiên này là phiên tượng cùng ba của cái ờ, cái phiên uh, thanh khoản kỷ lục về tức là phiên đó chúng ta có gần 1,5 tỷ cổ phiếu khớp lệnh trên VN Index thì ngày hôm nay cái uh, hàng tiêu ba về chỉ số VN Index của chúng ta khá là tích cực khi mà đóng cửa cao hơn cái mức uh, mở cửa của cái phiên uh, giao dịch ngày 3 tháng 11 tiếp tục duy trì một kênh nến xanh thanh khoản để có sự cải thiện so với hai phiên trước và tiếp tục duy trì trên trung bình của 20 phiên đây đây vẫn là một tín hiệu tích cực của chỉ số VN Index đến thời điểm hiện tại à, nhìn về chỉ số VN30 chúng ta chứng kiến bốn gần như là bốn phiên liên tiếp gần như là bốn phiên liên tiếp uh, chỉ số VN30 đóng cửa ở mức uh, gần như đánh cái nến biến động khá là thấp cái nến doji à, và à, phiên ngày hôm nay là cái phiên uh, quả hơn 300 triệu cổ phiếu trên ờ, uh, của viên bao nhóm vn 30 về tài khoản và phiên ngày hôm nay thì uh, thanh khoản quả quả quả phiên ngày hôm nay cũng tăng trở lại tích cực hơn so với hai phiên trước và lớn hơn trung bình của 20 phiên Nhìn chung thì nhóm ờ, cổ phiếu VN30 thì cũng giống như ờ, các cái chương ờ, đã trao đổi các chương trình trước thì VN30 cũng đang đang cho thấy rằng không được tích cực bằng VN Index khi mà à, các cổ phiếu trong trong nhóm VN30 đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng vẫn đang trong một cái xu hướng sideways ngắn hạn và chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi những cái tín hiệu tích cực hơn từ nhóm nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và ngân hàng nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này khá là tích cực khi là VND, VCI, SFS đều có duy trì tín hiệu khá là tích cực trong phiên ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu nhóm ngành cảng biển cũng có cái giờ có cái tín hiệu cũng khá tích cực trong hôm nay, HAH, Simdep. Mặc dù các cổ phiếu này đều đang giao dịch ở dưới cái vùng ờ, vùng đỉnh ngắn hạn. À, Linh vừa có chia, ờ, chia sẻ về cái diễn biến giao dịch của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay anh Du, anh có thể chia sẻ một chút với ờ, anh chị nhà đầu tư cái quan điểm của anh về thị trường, đặc biệt là một cái phiên ờ, mà cái khối lượng ờ, tích của ba của cái phiên kỷ lục về tài khoản. thì anh có thể chia sẻ một chút với anh chị nhà đầu tư về cái xu hướng thị trường rồi cái nhóm ngành cổ phiếu tiêu biểu trong phiên ngày hôm nay không ạ? Tết, xin chào các chị nhà đầu tư, vui gặp lại các chị trong phiên dịch đầu tuần và ta có thêm một phiên giao dịch tăng điểm nữa diễn biến thị trường nhìn chung thì nó cũng ngày càng tích cực thôi cái dung đây có thể là tích cực lắm đây vẫn là một phiên tăng điểm trên index và chúng ta cũng ờ, vẫn tiếp tục trên cái hành trình mà đi về cái mốc 525 530 mà cá nhân tôi kỳ vọng nó chỉ giờ chỉ có điều hôm nay thì ờ, trong phiên này nó có có vài cái nhịp mà thị trường lắc tương đối mạnh có lẽ do cái tâm lý của nhiều người mua ở phiên giao dịch ngày trước và về tài khoản thì nhất là những yếu ngành ngân hàng thua ờ, lỗ nhẹ nhẹ thì có thể phí một người cũng hơi áp lực còn ờ, những cổ phiếu các ngành khác thì cái xu thế là rất tích cực và hôm nay nhìn theo ngành thì nó cũng không quá nổi bật theo ngành đâu đấy là ngành thì rất là tích cực uh, thì vẫn là đạm cà mau đạm phú mỹ thôi nó vẫn là hai trạng thái tích cực nhất ngành này hay ngành chứng khoán hôm nay VND vẫn tích cực vẫn là cổ phiếu rất là mạnh hoặc những trường hợp nhỏ hơn như CTS này là một phiên tăng trần RICA ờ, cũng khá đẹp rồi ờ, ngành ờ, vận tải biển cảng biển và container thì ví dụ trường hợp như tân cảng là phiên tăng rất là tốt này hay là PSC con ship vẫn tăng rất là tích cực hôm nay phiên tăng trần thì, uh, cái chúng thấy là mỗi ngành nó đều những cổ phiếu rất nổi bật ngay cả ngành bất động sản này nhớ là đất xanh tăng trần đỉnh thì uh, hiện tại cổ phiếu hay là thị trường thì nó vẫn tích cực thôi và hôm nay cái số lượng cổ phiếu tăng thì cũng chiếm đa số thì nó cho thấy là là hầu hết mọi người thì vẫn ờ, kiếm được tiền trong t 3 t 5 thôi mình thống kê lại cái lượng ờ, chia tiền trong t ba gần đây thì thấy rất nhiều phiếu vẫn có cái mức lãi trên 10 trăm là cái độ chia tiền cũng vẫn khá tốt trong cái giai đoạn này mà có cái điều nó hơi khác biệt chút là cái số lượng cổ phiếu ờ, có vốn hóa tầm trung và vốn hóa lớn thì nó ít dần và mình đang thấy là cái số lượng cổ phiếu mà vốn hóa nhỏ nó đang đang chiếm quá đa số rất nhiều vốn hóa rất là nhỏ thì còn thấp thì đấy là những dấu hiệu mà đáng lưu tâm một chút thì uh, mấy những ngày ở đây thì có lẽ nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến cái tình hình margin trên thị trường thì mình cũng thấy nhận được nhiều câu hỏi của các nhà đầu tư liên quan đến tình hình di của các công ty chứng khoán và người cũng phải quan ngại việc đấy thì, uh, theo thông tin cá nhân biết và cũng có tham khảo một quan lớn thấy là ờ, cái sức mua của các công ty quan lớn thì nhìn chung thì không không phải là hết đâu nó vẫn có sức mua vẫn còn dư gì để cho vay nhưng mà cái sức mua của nhiều phiếu trong trong vòng vài tuần gần đây thì có lẽ là do cái mức độ nóng của thị trường và mức độ tham gia của các nhà đầu tư cá nhân quá mạnh ra là nhiều cổ phiếu hết room margin cái đồ mặt kỹ thuật thì đấy có thể là một vài tín hiệu mà nó khiến cho tâm lý thị trường hiện nay nó cũng có sự trồi sụp cái dung nghĩ là thị trường đã khá quen với việc mà bị cạn vốn margin rồi vì cái ờ, lượng khách hàng f0 tham gia trên chỉ khoán từ năm ngoái nay tăng rất là đột biến và quy mô vốn các chứng khoán thì tăng vốn thì đã hoàn tất tăng vốn trong năm nay Genelec, NHS, MBS rất nhiều chứng khoán thì mới đang trong tăng vốn hoặc là chưa tăng nên ra là cái cái khả năng của ngôn ngữ khoán nó không đáp ứng được cái yêu cầu các chương bình thường hai chúng ta thấy là những nhà đầu tư nước ngoài tụi nó đầu năm đến giờ cũng bán dòng rất nhiều à, anh dung nhớ bán thì ờ, khoảng hơn 60 000 tỷ tương đối lớn và nó khiến cho cái lượng tiền nhà đầu tư đổ vào mới ờ, hao hụt nó khiến cho khi nó tăng lên đó dung nghĩ là cái thông tin đấy khiến tâm lý trường thận trọng hơn thì cũng tốt thôi tại vì thị trường nó vẫn nóng đi và cái quan trọng là cổ phiếu nó bất phân hóa được với mình ờ, thì index hay là các chỉ số thì nó đi ngang cũng được quan trọng là thị trường nó có cơ hội độ phân hóa nó vẫn duy trì từ 50 phần trăm 40 phần trăm lên không có gì đáng ngại đâu vẫn quan trọng là cổ phiếu nào thôi đúng không ạ hai nữa là cái dung là cái nếu mà chúng ta đặt một cái bản lên 1525 1530 thì tại chúng ta cũng đã đi được khoảng 65 đến 70 trong con đường rồi nó chỉ cách đích khoảng Ờ, ba phần trăm so với cái mục tiêu nữa nó cũng ờ, có những cái rủi ro chúng ta phải thận trọng và cái cách thận trọng tốt nhất là chúng ta uh, cân đối bằng cái tỷ trọng danh mục cổ phiếu thôi tức là chúng ta có thể là cân đối với tỷ trọng danh mục ta giảm bớt những cái quay đạo mới gì cho nó hạn chế rủi ro vì về mặt kỹ thuật thị trường nó hoàn toàn có thể có những cú mà nó lại cái 1125 nó đã rất cao, vậy là cái kênh giá mà tính tháng tháng 10 rồi khi nó bắt đầu đi lên từ 9 cũng là hoàn toàn bình thường và mình cũng phải dự phòng trước bản đấy trong những phiếu ngành ờ, bất động sản thì ờ, từ tuần trước đến bây giờ thì nó đang theo nha, nhang trong nó tăng nóng còn lại thì ở các ngành thì vẫn có một vài cổ phiếu lên số lượng nó đang đang ít dần ta phải lưu ý cái đấy chút số lượng cổ phiếu chia tiền trong t cộng ba t cộng năm nó không còn sốc xanh của hai tuần trước nữa lưu thấy là không có nhiều mức chia tiền trên hai phần trăm như vài tuần trước hay tuần gần nhất còn những cái cổ phiếu mà chia tiền ở mức độ ờ, phổ biến là 10 phần trăm quanh 10 phần trăm sẽ quanh mức 10 phần trăm nghĩ là trường thì vẫn tốt thôi và chưa gì tiêu cực cả và cái triển vọng trường thì vẫn giữ quan điểm là 1525 1530 từ nay đến ờ, cuối năm 12 dương lịch còn cái ờ, rủi ro điều chỉnh thì có thể xuất hiện mình thấy là là nhìn theo các cổ phiếu vốn hóa lớn ấy, hay nhìn theo viên 30 cái cái rủi ro điều chỉnh có mẹ nó đang có vẻ nó đang rõ hơn một chút là nó vẫn chưa chỉ vượt đỉnh cái nào bên nó mới vượt đỉnh thì chúng ta cảm thấy yên tâm hơn và mình nghĩ là mọi người ờ, ưu tiên trong ờ, tuần này và tuần tới thì cái việc mà về chỉ trong dính tiên cái việc mà bán nhiều mũi là cái quan điểm chế định và cái điểm chế định là trong giai đoạn thị trường nó nóng mà mình bắt đầu nghi ngờ những cái rủi ro nó có thể xuất hiện trong trong ngắn hạn thì ờ, thường mình cầm 100 trăm cổ phiếu thì mình bán đi ba phần thì mình mua lại một phần thôi bán đi hai phần mua lại một phần bán đi năm phần mình mua hai phần là mình giảm dần cái cái tỷ trọng tham gia vào vào thị trường và mình dành cái phần tiền mặt nhiều hơn để mình phòng do nó có tiết đấy là cái quan điểm của tôi còn nhìn chung là nó vẫn tích cực và các cổ phiếu thì nó nó tùy thuộc vào người đang cầm nhiều hơn thay vì lo ngại thị trường và nó chưa có gì xấu để mà chúng ta à, đưa một cái quan điểm xấu thị trường này và chúng ta cũng nên cẩn thận những cái biến cố nó có thể xuất hiện một cách bất ngờ trong một hai phiên thôi không phải là cái cú đảo trang lớn đâu nhưng mà cái là những cái hai phiên mà mình không có những tảng cái tốt ấy, và cái sự chuẩn trước đấy là cơ hội mà người là biến nó thành cái cái thảm họa có thể ứng xử với cái đấy nó tiêu cực quá thì mình chính mình là người đánh mất cơ hội dành thời gian để đáp các cái câu hỏi của các anh chị này vâng ạ à, xin cảm ơn những cái à, Ờ, chia sẻ của anh Du về góc nhìn về thị trường cũng như anh cũng đã trao đổi rằng là thị trường ở thời điểm hiện tại thì à, vẫn khá là tích cực tuy nhiên thì chúng ta cũng nên à, nên nên thận trọng khi mà cái à, cái chỉ số VN30 e của chúng ta hiện tại vẫn chưa chưa vượt đỉnh nên nó vẫn còn hàm, hàm hàm chứa những cái cú điều chỉnh nếu có thì thị trường ở thời điểm hiện tại do đó anh chị thứ nhất anh chị ở thời điểm này anh chị hạn chế những trạng thái mua đuổi những cổ phiếu mà đã tăng nóng à, đồng thời thì anh chị tập trung vào góc độ anh chị cơ cấu danh danh mục trong theo hướng mà chúng ta lựa chọn lựa chọn cổ phiếu bởi vì giai đoạn hiện tại thì cái mức độ phân hóa ở các nhóm ngành hay các cổ phiếu nó vẫn khá là mạnh trong thời gian vừa thời gian vừa rồi à, tiếp theo đến phần uh, Q&A ở đây có một anh khách hàng có hỏi về đánh giá chiều mua vào cổ phiếu HNG và SBT thế du thì chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này được không ạ HNG hay HAG là du thấy nó bắt hồi đầu hồi phục từ mấy phiên nay nó cũng ờ, hay đi cùng nhau đâu trạng thái của những cổ phiếu như này thì bản chất nó là hồi phục thôi lên sàn rồi thì cổ phiếu rơi rất là sâu và rất nhiều cổ đông đã thua và kết quả kinh doanh nó vẫn rất là tệ hại Thaco đang ném rất nhiều tiền là thần mặt kỹ thuật cá dung nghĩa là nó đang có cái vùng kháng cự ở giá 10 thì nếu mà hồi phục thì nó sẽ sẽ có thể là nó sẽ hướng về vùng đấy và nếu mà nhìn ở mức giá hiện tại mà để chết định vừa sóng hồi phục mà cái kỳ vọng không công sự lớn ấy, giáo dục khuyên là không, không nên chết đinh là không khối định của biếu dạng như này người thấy là, là sóng xuống là chủ đạo à, chúng ta chết đinh để muốn kiếm lợi nhuận tốt thì thường trên cổ phiếu là sóng tăng còn sóng hồi là sóng à, hồi phục dạng như này thì nó sẽ khó để kiếm được cái mức lợi nhuận tốt và các dung lý nó sẽ phù hợp với những ai đang kẹt hàng thì đợi mà giảm bớt cái thiệt hại để bán thôi còn uh, trường hợp của HAG nó tương tự HAG ngày xưa là hai công ty mẹ con với nhau thì HG nó trong một năm qua nó diễn biến người thế nó tương tự thôi cứ về bốn lại lên đến 6 năm rồi lại bị bán dội lại nhiều sóng như thế rồi thật ra là cái sự chuyển biến của những cổ phiếu dạng này đã dũng nghĩ là cũng chưa nhanh được còn trường hợp của SBT thì là trường hợp mà cán du cũng trao đổi nhiều lần với các anh chị tức là ở cái góc độ cơ bản kỹ thuật thì cán du không tưởng để tư vấn cổ phiếu này đâu bởi vì cái diễn biến của nó rất là rất là ảo nhiều cái cú rơi nó rất là bất thường à, về mặt cơ bản thì mình không thực sự tin tưởng rơi lắm đó nó không đạt các tiêu chí về mặt cơ bản đặt ra thế có những cú rơi nó rất là bất thường và có những cái đợt thanh khoản mình thấy là nó cũng được uh, thanh khoản rất là đều và cái du thường nghi ngờ những cổ phiếu mà nào mà thanh khoản nó dại như này rất nhiều phiên liên tiếp và cái diễn biến nó thì bất thường là khi đầu tiên là mình sẽ không không tư vấn này được khi mà mình không tin tưởng thì mình sẽ không Vâng ạ, vâng, à, xin cảm ơn cái chia sẻ của anh Du về hai cổ phiếu trên. Ở đây có một chị khách hàng có xin uh, hỏi về chiều nắm giữ của cổ phiếu OCB, VND và BSR. thì anh chia sẻ một chút về ba cổ phiếu này được không ạ? OCB thì uh, cá nhân vẫn duy trì quan điểm nắm giữ thôi. Nó đang là những cổ phiếu mà tốt nhất của ngành ngân hàng về xu hướng thôi. Xu hướng nó vượt đỉnh và đang nó đã vượt đỉnh xong rồi còn điều chỉnh ký kết nó đang lên mình vẫn quan điểm ngắn hạn nó sẽ tiếp tục bán có OCB và gần đây nhất mình thấy ở đây có SMSP là cái trạng thái mà vượt đỉnh khá đẹp và những trạng thái này rõ ràng là nó xứng đáng để chiết tinh nhất trong nhóm ngành ngân hàng rồi có những cái trạng thái khác kể cả cơ bản tốt như tech hay mb hay là acb người thấy là để chiết tinh cũng dễ kiếm được 10 phần trăm đúng không hướng nó là sideways và nó hồi phục ấy. rất khó để kiếm lợi nhuận nó hợp với đầu tư hơn còn những trường hợp của msb hay ocb gắn dung nghĩ là hoàn toàn bảo hiểm đường và như OCB nó qua một điểm mua tốt rồi thì cái kỳ vọng không không có lớn nên là không nên mua đuổi nữa và nên giữ và đợi cái kỳ vọng để chốt thôi còn trường hợp của của MSB thì nó mới mấy phiên này nó mới break thôi break các hai phiên đang bật lên người có thể cân nhắc ở trong hai phiên và anh dung nghĩ là nó tương tự trường hợp OCB thôi kỳ vọng nó có thể hình này thì nó cũng có thể kỳ vọng khoảng 28 nó sẽ hợp lý bằng lại cái giá tăng nó có vẻ hợp lý trong ngắn hạn thì cái dung nghĩ là nó phù hợp để nắm giữ tiếp chứ là VD thì quá tốt để nắm giữ rồi và và như trao đổi các anh chị trong uh, tuần dịch trước cái dung nghĩ là không nên đoán đỉnh một cổ phiếu đang mạnh không có đỉnh như này thì mình cứ nắm giữ thôi người thấy thanh khoản thị trường càng ngày càng tăng và các công ty chứng khoán thì ngay cả VNX tăng vốn xong thì thì cái lượng tiền cũng được sử dụng cho margin cũng rất là quyết liệt khách hàng dùng rất là nhiều và uh, khoản thị trường càng ngày càng tốt không có cớ thì một công ty chứng khoán mà cái cái lượng f0 của ngày tham gia càng nhiều và margin càng ngày càng càng cho vay được nhiều cộng với lại thanh khoản càng ngày càng tốt không thu được nhiều lợi nhuận tốt trong trong quý này cả tốt nhất là chúng ta không nên đoán đỉnh và chúng ta chấp nhận một cái mức trailing stop tức là để giá nó chạy thì khi nào mà nó sụt lại 8 à, đến 10 phần trăm chúng ta chốt lời thì nó sẽ hợp lý nhất cho những cổ phiếu mà đang khỏe cố định nó giống như dạng một số cổ phiếu gần đây nó tăng IDC chẳng hạn phiếu sau khi nó break xong nó tăng người thấy là càng đoán đỉnh chúng ta sẽ càng dễ mất hàng thế là đoán đỉnh thì chúng ta sẽ, sẽ mất hàng liên tục vì cổ phiếu nó đã tăng rất là miệt mài thế tốt nhất là cứ tận hưởng theo cái làn sóng tăng của chúng ta chấp nhận là mất đi 10 phần trăm lợi nhuận khi nó quay đầu thì thì có thể nó lên đến ờ, giá 8x 9x thêm 100 thì chúng không bị mất hàng bây giờ cái giấc mơ của những cổ phiếu như VD thì nó vô cùng là không không dám đưa ra một cái cái mức ờ, kỳ vọng nào nó về mặt con số cả và nên để cho nó chạy ra thị trường và khi nào nó đạt và khi nào nó lùi lại 10 phần trăm thì người chấp nhận và đem ờ, cái số lợi nhuận về thôi trường hợp của BST thì Tán Du cũng trao đổi nhiều lần rồi nó không có gì mới và mình vẫn giữ quan điểm là vùng 25 26 là vùng tôi có thể cân nhắc cái việc mà chốt lời nó cũng cho thấy là tuần trước nó chạm đến nó cũng thiếu rồi bây giờ tuần này nó có hồi lên thì cũng uh, khó để mà có cái kỳ vọng nó mạnh hơn thực ra như trong tuần trước du có nói người là trường hợp PVD nó cũng tích cực hơn là trường hợp của là hai cái trạng thái nó nó mới break lên thì nó đi lên nó còn nhịp đi lên tiếp được còn như BR thì có lẽ phải đợi đến uh, kết quả kinh doanh thứ 4 thì bây giờ mọi người đang kỳ vọng kết quả kinh doanh thứ 4 BR sẽ rất là tốt do cái lượng hàng tồn kho trong cả quý 3 do giãn cách thì uh, có thể là cuối thời điểm 4 có thể là là những cái thời điểm tốt của BR còn ngắn hạn thì nó trước lại rồi thì tốt nhất là là nếu mà mình chơi ngắn hạn thì mình chấp nhận là thích profit về mình, uh, dùng cái tiền để dự phòng những cơ hội mới hoặc là mình, uh, mình dự phòng những do là chuyển chuyển bị áp lực đây cũng là mua mới cổ phiếu này tất nhiên là không nên còn trước lời thì cân nhắc ở vùng 25 6 trong tuần này nó không vượt thì nên quyết liệt cho nó an toàn vâng ạ à, xin cảm ơn anh Du về ờ, phân tích của ba cổ phiếu trên ạ ở đây có một anh chị khách hàng có hỏi về chiều nằm chiều mua vào của các cổ phiếu là Vinhome, Techcombank và FPT là ba cổ phiếu cũng lớn trong vốn trong nhóm Vin30. Thì anh chú có thể chia sẻ một chút về ba cổ phiếu này không ạ? Ừ, các cổ phiếu này trong các ờ, buổi ờ, trước trong cả tháng qua thì Du luôn di chuyển nó không phù hợp với các anh chị chết đinh đâu. Thì cái lịch sử chết đinh của, của Vinhome thì nó cứ vượt đỉnh nó lại rơi và thực ra mọi người thấy cái mẫu hình mô hình giá từ tháng tư năm ngoái giờ nó bị vỡ rồi bị vỡ xuống trong giá trung hạn nó đang hàn gắn lại nó sẽ rất, mất rất nhiều thời gian và xác suất vượt đỉnh của nó rất là thấp các cú hồi phục vừa qua nó chỉ chạm là cái canh giá nó đã vỡ và nó bị giật ngược lại phiếu này nó không thuộc chia đinh và mình cái giúp biết được người bị thua khó để kiếm lợi nhuận ngắn hạn còn nếu mà đầu tư thì anh chị nắm giữ dài hạn vài ba năm thì mình nên đọc báo cáo phân tích mình có cái tầm nhìn về doanh nghiệp nó khác còn trong ngắn hạn để chia đinh cổ phiếu này từ nay đến cuối năm mà có lãi các dụng là tương đối khó trường hợp của Techcombank thì nó cũng tương tự Techcombank thì nó dễ chết định hơn từ trước thì nó dễ chết định hơn nhưng mà nếu mà người nhìn thì nó cũng, cũng rơi vào trạng thái nó bị sideways rồi à, nó đang có cái kháng cự vùng 54 cũng rất là khó chịu trong cả tháng qua nhiều lần phiếu nó lên rồi nó bị dội lại thế là tăng rất là tốt nhưng mà đến khi dội lại vài phiên thì lại về mo và cuối cùng là là không vượt được Đấy, ví dụ như phiên ờ, thứ tư tuần trước rất tích cực và chỉ cần dưới thêm một phiên nữa thì nó bay rất nhanh về đỉnh thậm chí là lúc đấy nó sẽ xuất hiện những xác suất có thể đã kỳ vọng vượt đỉnh nhưng mà chỉ được một phiên thì lại xịt mất ba phiên và nếu mà những ai mua đuổi phiên đấy lại thì ba về lại hòa với lại lỗ nhẹ tức là nó không thực đáng nay rất nhiều phiếu ngành ngân hàng bị tình trạng này tức là mua xong về đây cộng ba bị hòa lỗ nhẹ nó không tích cực cho biên 30 lắm còn nếu hôm nay là t 3 các phiếu ngành ngân hàng về mà có lãi tức là được chia tiền xung xanh rõ ràng thì cú mà khởi nghĩa của ngành ngân hàng của thứ tư tuần trước nó bắt nguồn từ những nhà đầu tư lớn nhà đầu tư có sức mạnh tài chính tốt và đang dẫn dắt có tăng để mà tìm cái làn sóng mới ta du thấy là như này nó chỉ là cái hiệu ứng của đám đông của thứ tư trước và và sau vài phiên lại quay về cái trạng thái nguội lạnh như cách đây vài tuần thì ờ, cá như tôi vẫn duy trì quan điểm Techcombank thì nó sẽ thiên hướng nó, nó tiến đỉnh vũ đường cái định giá cơ bản của Techcombank năm nay ờ, các công ty qua định giá khoảng 60 ờ, đến 68 nghĩ là hợp lý nên nhìn mặt cơ bản thì nó vẫn có kỳ vọng là nó nó lên ở vùng đỉnh cũ được và nhìn triển vọng năm tới quá là sáng có phải đúng phải đợi thêm một thời gian nữa có những chuyển biến mới thì chết đinh còn hiện tại như này thì chắc là khó chết đinh rồi biên biến động trong ờ, thời gian từ tháng 7 đến giờ là gần 4 tháng rồi biến động có khoảng từ 8 năm tức 6 giá thôi khoảng 10 phần trăm biên biến động là quá khó chết đinh đầu tư thì cả dung những anh chị tiếp tục nắm giữ được nhưng mà rõ ràng mình phải hiểu đấy là mình đầu tư nắm giữ lâu dài còn nếu như chết định ngắn hạn thì sẽ rất là khó đấy sẽ hơi mệt mỏi khi nhìn các phiếu khác tăng FPT giờ nó cũng gần như tương tự rồi mặc dù là trước đây nó có quyết định của đợt tháng 10 nhưng mà nếu mà nhìn lại mình thấy là sau cú đấy nó cũng hết xung lực và nhìn lại đến bây giờ nó cũng thị trường ACW trong cái trạng thái nhỏ khó là chiến binh đầu tư thì vẫn nắm giữ được thì nó chưa có gì xấu cả mà kể cả nó có xấu thì nó xấu ngắn hạn luôn cái triển vọng chung dài hạn FPT thì các bên đánh giá vẫn rất là tích cực và cá hoàn toàn đồng tình quan điểm đấy còn à, ngắn hạn như này là chắc chắn là không chết định được nếu mà anh chị đang đầu tư nắm giữ ờ, chung và dài hạn thì chị nắm giữ còn nếu mà ngắn hạn thì cái định hoặc là có là có thể là áp lực có thể giảm thì trọng để tìm kiếm cơ hội khác đỡ áp lực vâng à, xin cảm ơn anh du ở đây có một chị khách hàng có hỏi về mua các ờ, mã nào thuộc nhóm xuất khẩu như là thủy sản, gỗ hay dệt may à, thì ờ, theo cá nhân linh nghĩ rằng à, nhóm thủy sản, nhóm xuất khẩu vừa rồi cũng khá là tích cực trong đó thì có thể nói nhóm thủy sản à, thủy sản thì chúng ta có ANV, VHC hay là FMC là những cổ phiếu mà nổi trội về xuất khẩu cá tra hay xuất khẩu tôm à, tuy nhiên thì ở thời điểm ngắn hạn ấy, thì các cổ phiếu phiếu đó thì gần như là không không còn một điểm mua ngắn hạn được tốt để có thể quản trị được rủi ro nữa à, do đó thì um, tạm thời ngắn hạn cái nhóm thủy sản thì chúng ta nên quan sát thêm nhóm gỗ thì chúng ta trên sàn thì chỉ có phú tài là một nhóm cổ phiếu về xuất khẩu gỗ là có các yếu tố cơ bản cũng khá là tích cực à, tuy nhiên thì ờ, về trạng thái kỹ thuật của phú tài thời điểm hiện tại thì chắc có lẽ chúng ta phải chờ thêm cái phản ứng giá của cổ phiếu này và phú tài thanh khoản của phú tài cũng khá là thấp khoảng tầm trung bình khoảng tầm mấy chục mấy trăm ca một phiên thôi trung bình 20 phiên thì khoảng tầm 300 gần 400 ca trung bình 20 phiên và đang có hỗ trợ ở đâu đó quanh cái vùng uh, ờ, MA của 50 uh, ờ, phiên ở uh, 110 cái trạng thái này thì có thể tiếp tục uh, theo dõi đối với phú tài về gỗ còn diệt may thì trong thời gian vừa qua thì diệt may có VGT chắc là cổ phiếu khỏe nhất trong trong nhóm uh, diệt may vừa rồi uh, và diệt may thì cá nhân linh nghĩ có một cổ phiếu là kiểu cổ phiếu zin Zilimex là cổ phiếu cũng khá là là là khỏe trong cái phiên hôm ờ, thứ sáu tuần trước thì cổ phiếu này cũng đã vượt cái đỉnh ngắn hạn trong cái phiên thứ sáu tuần trước và hiện tại đang đang đang quay lại đi test cái đỉnh này thì nếu mà anh chị à, quan tâm đến nhóm cổ phiếu bị giật may thì cổ phiếu Jin là cổ phiếu cũng khá cũng cũng có thể chờ điều chỉnh trong ờ, một vài phiên sắp tới để cân nhắc mua vào còn các cổ phiếu khác như VGT hay là TCM hay TNG thì cũng không không ngắn hạn không có một điểm mua tốt cho cho nhóm này thì đấy là cái chia sẻ của có link về ba nhóm chị nhóm trên không biết anh du anh có trao đổi gì thêm về câu trả lời câu hỏi này không ạ câu hỏi của anh chị hơi hơi bao trùm quá nhiều ngành quá nhiều cổ phiếu đấy nếu mà một phân tích đã phải đến à, gần hai chục cổ phiếu đấy thì du chỉ đánh giá nhanh này thôi những trường hợp của VTV, VCS là ngành đá, xuất khẩu đá nó cũng, cũng qua giai đoạn tăng tốt rồi và nó đang đang ở cái phase điều chỉnh mình không thể chế định được à, các cổ phiếu ngành thủy sản thì tự như VHC này hay ANV nó qua điểm mua tốt hết rồi và giờ nó đã lên rất là cao rồi. lên cao và nó, rất là nóng trong ngắn hạn rồi. có thể triển vọng trung hạn rất tốt nhưng mà chỉ lựa những thời điểm nó nó điều chỉnh ngắn hạn và nó tích lũy lại thì đấy cân nhắc là còn nếu mà mua đuổi thì nó sẽ có thể dính vào những cái đỉnh ngắn hạn thì không nên mua ờ, có trường hợp của của Minh Phú thì dung nghĩa là có thể cân nhắc được ví như là Minh Phú nếu mà mình nhìn thì trong vài tuần qua nó mới tăng được vùng 40 41 lên thôi ra thanh khoản từ 41 bây giờ giá nó đang ở 647 ờ, nhưng một hai tháng tới nó điều chỉnh quanh cùng 45 46 người có thể cân nhắc được mua được càng thấp càng tốt bây giờ hỗ trợ nó sẽ là cái vùng đỉnh cũng là vùng 44 ấy. cứ mua ở, ở vùng 45 đổ lên là được và mình đặt cái hy vọng là nó có thể lên đến vùng 55 chẳng hạn mình đặt cái ngưỡng cắt lỗ là nó vỡ ngược lại 7 ờ, 8 phần trăm mình cắt thôi thế nó sẽ vỡ lại khoảng tầm giá 43 2 mình cắt lỗ thì cổ phiếu này nó cũng tích lũy tương đối lâu mình thấy là tích lũy uh, từ ờ, tháng tháng 3 rồi cũng là quá trình tích lũy nó cũng tương đối ổn thay máu được hết những cổ đông trước đấy rồi và nó mới bắt đầu nhú lên nếu mà tính từ chỗ xuất phát cái đây vài tuần thì nó cũng tăng khoảng 10 phần trăm thì nhận được và nhìn chát thì nó cũng khá đẹp vì nó cũng không có đỉnh phía trước đó, có thể mạo hiểm được và những phiếu thủy sản khác thì nó tăng quá nóng rồi. giờ mua thì thì sắp đến vùng chốt lời ngay cả bản thân như ANV thì chúng tôi đầu tư có khuyến nghị mua vùng 32 thì cũng để cái kỳ vọng vùng 40 thì tôi đánh giá kỳ vọng lên 40 sẽ cân nhắc việc chốt lời thôi rất khó để mà mua đuổi khi mà kỳ vọng kiểu nữa còn những cổ phiếu ngành dệt may thì uh, chờ của zin thì nó rất là đẹp ờ, của zin thì mới vượt đỉnh nhưng mà cái phiên này nó không được hàng đẹp lắm thì hôm qua nó tăng trần hôm nay lại quay đầu luôn giảm nó cho thấy là vượt được quyết liệt lắm và bản thân mình thì thích chất hình mà nó không quyết liệt như này là vượt hôm trước trần hôm nay vượt nó ít nhất không trần thì phải tăng tăng lấy khoảng ba bốn phần trăm thì trên đỉnh đây là chặn cũng vậy luôn là ta thấy khoản hơi bé là khó chịu đinh còn nhiều của TCM là sóng hồi phục luôn thế là nó suy giảm từ tháng tháng tư đến giờ và cái định giá cổ phiếu này không hề rẻ những người theo dõi trên cái trang đi stock người sẽ nhìn cái định giá TCM là không hề rẻ nó có vẻ là cao hơn rất nhiều so với định giá trung bình nó nhiều năm trước ấy quý ba thì nó thua lỗ và quý bốn thì nó đang hồi phục nhưng mà cá dụng là, là không dễ chết đinh đâu PV gần 30 lần PV cũng 3,4 lần giá rẻ lắm và đã qua thời điểm mua rồi trường hợp như PGT TNG nó tương tự nó không khác gì mấy cổ phiếu ngành thủy sản đâu nó đã, đã bay tương đối cao so với các cái nhịp trước rồi nó qua các cái vùng tốt cá dụng là không đuổi mình nên chọn những tội nào là phù hợp của mình không chọn được nhất là mình nên nên ngồi đợi đi vì những cái đợi một tuần hay là hai tuần có khi là các cơ hội lại xuất hiện hơn là cái việc mình cố mình lao theo những cơ hội nào đấy nó không rõ ràng và mình bị mất tiền vâng à, xin cảm ơn à, cái chia sẻ thêm của anh Du về về các nhóm xuất khẩu trên. Ở đây một anh chị khách hàng có hỏi thêm về à, chiều mua vào cổ phiếu PAN À, thì cá nhân Linh à, nghĩ rằng Pan à, chúng ta nếu chúng ta nhìn thấy Pan à, trong một vài phiên gần đây khối lượng giao dịch của cổ phiếu này có có khá tăng khá mạnh do là cái hoạt động mà bán ra của khối ngoại hay là của công ty chứng khoán SDI và nhìn thuần về mặt kỹ thuật thì cổ phiếu này phiên ngày hôm nay đã có một phản ứng giá khi chạm cái vùng đỉnh ngắn hạn hồi đầu năm 2021 đâu đó quanh vùng giá 36 và và đóng cửa bằng một cái nến mà chúng ta nhìn thấy bước trên của nến nó khá là lớn à, với một thân nến khá là nhỏ thì nhiều khả năng cổ phiếu này nó sẽ có chịu cái áp lực điều chỉnh ngắn hạn trong một vài phiên sắp tới à, do đó thì à, nếu có mua vào thì anh chị có thể cân nhắc ừ, cái nhịp uh, điều chỉnh trong một vài phiên à, tới thì anh chị có thể cân nhắc đâu đó quanh vùng giá uh, à, 33 là cái vùng 33 đến 33.5 là cái vùng mà có thể cân nhắc nếu anh chị quan tâm đến uh, cổ phiếu pan trong ngắn hạn cá nhân du thấy như này trường hợp của pan ấy, thì mọi người người theo dõi thì mọi người thấy là nếu mà nhìn được kết quả cơ bản ấy, thì rõ ràng nó cũng không có cái điểm mua là nó hợp lý đâu tại vì ờ, kết quả cơ bản của fan tôi nhớ là trong mấy quý gần đây nó không tăng trưởng đâu ra nó còn suy giảm giá pi pi ba ba lần pi pet năm nay mới có một nghìn thôi tại vì kết quả kinh doanh của nó mấy quý gần đây nó không không tốt lắm người thấy ví dụ kia ba 2021 thôi thì nó cũng không ờ, không sự tích cực bằng ờ, không sự tăng trưởng mạnh lắm so với năm trước như là người nhìn doanh thu đúng không nó cũng tăng trưởng nhiều người thấy là mấy quý năm nay doanh thu lợi nhuận nó còn có vẻ đang sụt giảm cái kết quả kinh doanh nó hơi hơi tệ so với lại ờ, mấy quý của năm 2020 nhưng mà cái động thái của pan nếu mà nhìn về mặt ờ, cơ cấu cổ đông các cái cổ đông lớn người ta đang bán thời gian gần đây rất quyết liệt trong đấy có hai cổ đông lớn nước ngoài và thứ hai là ba là có SSI cũng bán trên trường cũng đang có những cái đời đồn đoán về cái cổ đông mới của, pan ba nên là sẽ có một cổ đông tác chiến lược đấy đang mua thì An Dũng có lẽ cái chìa khóa tăng giá nó sẽ nằm ở đấy thôi nếu mà một cái tập đoàn lớn ở đấy ờ, của nước ngoài hoặc là của Việt Nam mà mua cổ phiếu này thành công thông tin đấy thì chắc là kiểm tra các cái thông tin về việc đấy đâu mình cũng chỉ nhìn thuần kỹ thuật và mình ờ, suy luận về cái câu chuyện mà cổ phiếu bị các cổ đông lớn bán vẫn tăng giá về mặt kỹ thuật gắn dung nghĩ là trường hợp của pan thì cái xác suất vượt cái đỉnh 36 ờ, thì mình nghĩ là tương đối cao gần như chắc chắn tại vì ờ, về mặt kỹ thuật thì cái đỉnh cũ nó thấp như này khối lượng nó thấp như này nó không phải là cái rào cản đối với lại cái, cái lực mua như này đâu người thấy lực mua đợt này thanh khoản toàn 8 10 triệu phiên thôi trong cái vùng đỉnh cũ cái thanh khoản nó cũng chỉ có vài triệu thì cái lực mua đấy hoàn toàn có thể nó cuốn phăng những người kẹt ở vùng đỉnh cũ này không đáng ngại lắm và cái du nghĩ là cái kỳ vọng của của ban giả định như là nó có những câu chuyện mới về mặt ờ, cơ cấu cổ đông mà mình cũng biết ấy. thì thì hoàn toàn nó có thể kỳ vọng là vượt cái đỉnh 36 lên cái vùng ờ, đỉnh cũ 45 đã giúp hoàn toàn có thể cân nhắc được nó đang có những cái câu chuyện đồn đoán mà mình thì cổ phiếu thì bao giờ nó tăng một kỳ vọng người thấy là cái kênh giá kênh giá trước thì nó tăng giá khoảng 10 ờ, giá giả định như mình mua cái vùng này với kỳ vọng là nó, nó tạo một cái kênh giá cũ ờ, kênh giá mới nó bằng kênh giá cũ nó sẽ lên vùng khoảng tư 44 45 cái xác suất vượt 36 mình mình phải bet cho cái xác suất nó phải vượt cái đỉnh 36 thì anh dung nghĩ là mua trong cái vùng 32 ờ, 34 này hoàn toàn có thể mọi người mua được thì ngày mai là cái phiên mà 21 triệu hàng giá rẻ về đấy. thứ hai là các cổ đông lớn đang bán nên ra là cái cơ hội mua giá rẻ phiên vẫn có xuất hiện các hoàn toàn có thể mạo hiểm được ví dụ như mình mua thế mà mình đặt một cái rủi ro là vỡ 30 mình cắt lỗ đi là nó sẽ lỗ khoảng là ờ, 8 đến 10 phần trăm và mình ờ, thấy là nếu mà đúng thì mình sẽ có một kỳ vọng nó khoảng là ờ, gần 30 phần trăm đúng không tức là khoảng 25 phần trăm lớn hơn 25 phần trăm nó khá xứng đáng bảo hiểm mặc dù cái câu chuyện cơ bản nó không tích cực nhưng mà vì cơ bản không tích cực thì nên nó mới ở giá này nếu mà cơ bản tích cực thì nó đã không còn ở giá này thế mà kết quả kinh doanh trong ba quý vừa qua nó nó tích cực nó không còn ở cái giá bách gì nữa đâu nó đã về đỉnh cũng không nó vượt nhiều thứ khác rồi thì, ờ, cái xu hướng cuối năm của ngành lương thực phẩm nghiệp những ban thì nói chung là nó sẽ hồi phục tốt thôi cộng những cái thông tin về kỳ vọng về cổ đông mới nào đấy cái chúng hoàn toàn có cái kỳ vọng về việc hồi phục của đỉnh cũ mạo hiểm được à, đây là một cái cơ hội chưa định mà là, là có thể cân nhắc được nếu tính ra trong trong vài tháng qua thì cái diễn biến của ban nó không tăng nhiều đâu nó gần như là trạng thái sideways nó chậm và thường những cái doanh nghiệp nào có những cái thay đổi về cơ cấu đông lớn tức là có những đông lớn cũng bán mà và có những người mới mua thì thường nó là góc nhìn tích cực thì bao giờ người mới người ta bỏ tiền ra mua người ta chấp nhận bỏ tiền ra mua và người ta đem lại những cái kỳ vọng mới cho cổ đông nhỏ lẻ như chúng ta mà có tích cực mình là được đó cái giúp cái câu chuyện này có thể cách được cái cái đề xuất của cái cái góc nhìn cho anh chị mất tiếng vâng rồi xin, vâng ạ xin cảm ơn anh du ạ ở đây có anh một anh khách hàng có xin ý kiến ờ, về chiều nắm giữ cổ phiếu OCB thì anh Du đã trao đổi trong câu hỏi trả lời trước rồi ạ thì có cổ phiếu này chúng ta vẫn đang tích cực về ngắn hạn anh chị có thể tiếp tục nắm giữ bên cạnh đó thì anh có hỏi thêm về chiều nắm giữ cổ phiếu ORS và CI anh Du chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này được không ạ ORS thì nó là trạng thái công ty chứng khoán nhỏ và nó cũng cũng nhìn cũng khá tích cực tại vì Tiên Phong Banh ờ, người ta mua lại người ta giúp cái mảng trái phiếu ORS trong năm vừa qua tăng trưởng rất tốt thì áp dụng những chết định thì vẫn chết định được thôi thì vì những doanh nghiệp mà ngày xưa nó lập hưởng thật nhưng mà bây giờ nó thuộc ờ, ngân hàng tiên phong thì nó là thứ hai là thanh khoản nó cũng tốt và nó đang là xu hướng chung của ngành ngành chứng khoán thì người tham gia chết định được hiện tại nó đã cũng đã vượt đỉnh vùng 30 ờ, rồi người mua người chỉ cần đặt một cái stop loss là lỗ bảy tám phần trăm người cắt lót và thứ hai là người để lãi nó chạy thị trường thôi đấy cái cách chết định những cổ phiếu vượt đỉnh là như thế để mình uh, mua một cái giấc mơ là không có giới hạn trong đầu và mình chấp nhận một cái thiệt hại 8 à, đến 7 8 phần trăm là chuyện hoàn toàn bình thường bởi vì những cổ phiếu này nếu mà nó lên tiếp thì chẳng có kháng cự nào đâu nó có thể lên 35 40 hay 50 cũng là bình thường vì nó không có cái kháng cự trước về mặt cơ bản của những cổ phiếu này nên chỉ có tìm hiểu một chút để mà mình mình chết định hay mình đầu tư nó phải có cái niềm tin về mặt cơ bản thì nó sẽ giữ được phiếu tốt hơn mọi người có thể tự tham khảo và báo cáo phân tích về nó hiện tại thì nó cũng có những chuyển biến mà nó cũng chưa chuyển biến mạnh lắm nhưng mà bao giờ chứng khoán nó mạnh thì nó tương lai đây cũng là cổ phiếu nhỏ trong ngành chứng khoán nên là chắc chắn cái mức độ beta nó sẽ cao hơn những cổ phiếu ờ, khác người đấy ví dụ hôm 13 tăng ba lần ờ, lợi nhuận ờ, chỉ lợi nhuận của nó cũng tăng trưởng rất là tốt đúng không ạ gộp tăng trưởng hai lần sau thuế tăng trưởng trước thuế cũng tăng trưởng ok chung là ừ. nó chưa có cái gì nó đột biến lắm nhưng mà so với chính nó trước đây nó là tốt hơn nhiều và nó cũng bằng đây cũng được cái du thì thích những cổ phiếu mà nó thuộc tốt tốt ờ, bốn mười hóa hơn các ngành khoán nền tảng nó cũng hơn bởi vì STS còn những mới mà có thay đổi và từ xấu sang, sang tích cực DOS thì nó sẽ rõ hơn chấp nhận được và đến nhanh hiểu cái rủi ro nó thì chị tham gia được cổ phiếu nào linh ơi dạ CI ạ à, CI thì là trường hợp mà du đánh giá tích cực trong trong mấy tuần trước với các anh chị và mình vẫn tin là cái xác suất nó về vùng kháng cự 26 hoặc là có thể vượt nó tương đối cao thì nó cũng giống như trường hợp của pan ấy. Ở CI cái xung lực của đợt này rất là tốt nó khác hẳn với lại xung lực của đợt bục đỉnh cũ là đỉnh tháng tư thanh khoản chỉ vài ba triệu nhưng đợt này thanh khoản mới thấy là nổ thanh khoản toàn tám mười triệu những cái xung lực của người mua được thành rất là khỏe cái dung nghĩa là mình cứ đặt tạm cái kỳ vọng ở vùng 26 vài tuần trước một giá trao đổi và lúc mà mình trao đổi thì giá nó đang ở vùng 21 22 thôi thì uh, đến vùng 26 thì nếu mà cổ phiếu nó vượt qua thì anh chị giữ tiếp vì nó đã vượt cái cái vùng 26 nó rất là đẹp có thể tiến rất là xa về phía, phía trước nó không còn nhiều kháng cự trước nữa. nhưng nếu vùng 26 nó phản ứng đến một hai phiên mà nó không vượt qua được hoặc là nó vượt theo kiểu nến đỏ này tức là nó vượt trong phiên mà cuối phiên nó bị tội ngược lại nó cụt xuống một khối lượng lớn ấy, lớn hơn trung bình phiên phiên trước thì nó vượt thì phải chốt lời thôi cổ phiếu này thì nếu mà ai nắm giữ trong thời gian ngắn qua thì đa số người ta có lãi cả nên cái việc này nó cũng dễ nghĩ thôi là đến cái cái vùng 26 mình quan sát nếu mà nó vượt được tốt là và cuối phiên nó vẫn đóng trên mức đấy thì không nên bán nên giữ tiếp còn nếu nó vượt rất mạnh mẽ trong phiên mà tụt lại cuối phiên hoặc là nó đi ngang vài phiên nó cũng vượt được ở vùng quanh 26 thì có thể cân nhắc được. Ờ, à, cảm ơn anh Du ạ. Ờ, ở đây một chị khách hàng có ờ, xin ý kiến ờ, của anh Du về cổ phiếu uh, FCN và VOS. Thì anh có thể chia sẻ một chút về hai cổ phiếu này không ạ? Các con thì bán Du vẫn duy trì con điểm nó sẽ sẽ dích rắc nó tiến về vùng đỉnh cũ của 2017 là vùng 19 thôi thì nên tiếp tục nắm giữ. Không có gì quá áp lực cả. Tuần vừa qua nó cũng điều chỉnh một phiên nhưng mà cá nhân Du thấy là sau đấy một hai phiên nó đang hẳn gắn lại. chắc suất của phiếu này nó vượt lại cái cái đỉnh của tuần trước 17 năm nó tương đối cao mình cũng chưa thấy cái sự ờ, thoát hàng quyết liệt các cái, cái big hand tức cái cái tay to của cổ phiếu này nếu mà người thấy cái quá trình thu gom cổ phiếu này trong thời gian qua tốt như này thì không thể phân phối một phiên thì người ta ra được. thường cái quá trình một phiên ờ, cái này nó mang tính là giật mình bán ra thôi và mình nghĩ là cũng không không có cớ gì mà cái đỉnh mà tận 2017 với khối lượng thấp này mà không tiến được vực lần này tốt hơn nhiều so với việc đấy nghĩ là, là tiếp tục nắm giữ để đợi cái kỳ vọng lên vùng tầm 19 mọi người cân nhắc đến bán ra bây giờ bán ra chọn thứ khác khó là mình từ những cái cơ hội mình đang đang cảm thấy yên tâm với nó với xu hướng đang tích cực thì mình tiếp VOS VOS à, VOS thì nó hơi nhỏ và và nó tăng tương đối nóng thời gian qua còn những cái trường hợp này thì nó hơi hơi mạo hiểm một chút thì trước đây doanh nghiệp phải làm ăn thua lỗ và năm nay nhiên nó ngành vận tải biển nó tốt nó đột biến lại nó không mang tính uh, bền vững lắm đâu người ta book value thì uh, cái cũng bị sai còn sáu nghìn rưỡi EPS năm nay tốt nhưng mà cái dư nhớ trước đây của kiểu kinh doanh nó thua lỗ rất là nhiều thì, ờ, uh, nó là trường hợp phiếu rủi ro đấy không phải uh, không rủi ro đâu người thấy là đang vẫn còn lỗ lũy kế hơn 500 tỷ nên nếu mà xét về để book value thì nó chỉ dưới 10.000 thôi và đấy là trên sổ sách của mình không biết tài sản thực rồi của nó nếu định giá lại nó như nào còn nếu thuần sổ sách như này thì, thì đang tối đắt so với lại giá trị sách của doanh nghiệp và nhìn cái kết quả kinh doanh thì có lẽ là cái cái đột biến nó chỉ đến từ năm nay thôi các năm trước nó đang làm ăn rất là bê bết phải thận trọng lên một chút nó mang nặng tính đầu cơ đâu thế là cổ phiếu đến năm 2020 bị lỗ này các năm trước làm ăn rất là bê bết chỉ có năm nay thì ngành vận tải biển nó đột biến một năm thì những cái gì nó tốt một năm thì hay một quý thì người phải thận trọng thì không phải là cái bền vững thì thường người ta phải nhìn cái nền tăng trưởng nó vài ba năm có cái niềm tin để để nhìn nó dài hơi hơn cái, cái việc mà nó đang xấu hay tốt một năm thì nó có thể là là câu chuyện ngắn hạn thôi và cổ phiếu này cũng tăng tương đối nóng trong thời gian qua rồi tăng từ giá khoảng 4 năm lên đến giá hiện tại là 25 năm lần với một cổ phiếu mà đang đang có do đang có những cái khoản thua lỗ chưa giải quyết hết không hề rẻ mà các bạn mà mình uh, kỳ vọng nhiều đâu còn về mặt chết đinh nếu mà nhìn từ từ tháng 9 giờ nó là vùng sideways rồi nó không phù hợp để mua mới và đến những cổ phiếu nó vượt đỉnh và mua tiếp thì cá nhân là, là cũng do nhiều hơn cơ hội cá nhân mình đánh giá về cả góc độ cơ bản cả cạnh kỹ thuật tức là không, không nên tham gia còn nếu có thì có lẽ là nên cân nhắc ờ, một vài phiên tới nếu mà các ngành ờ, cam biển vận tải biển nó, nó đồng thuận và lên vùng đỉnh cũ nó bị tội lại thì có lẽ là phải bán lựa vào bán thì uh, ờ, nếu mà nhìn cái theo cái giá vận tải biển trong trong một tháng qua thì nó suy giảm tương đối nhiều à, tôi nhớ vòng quanh ờ, ba mươi bốn phần trăm về về giá vận tải biển của, rất nhiều hãng thì nghĩ là ngành vận tải biển cảng biển nó ra nó có nhiều ngành đấy là nó đảm nhiệm cái vai trò khác nhau thì cái mức ảnh hưởng sẽ khác nhau những doanh nghiệp là về vận tải thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn nhất là như Costco và những cái doanh nghiệp mà về cảng biển hay là dịch vụ container thì nó sẽ, sẽ ít bị ảnh hưởng hơn thế nên là cái việc mà, mà tiếp tục kỳ vọng cổ phiếu mang tính uh, đầu cơ mà ngành cảng biển uh, ngành vận tải biển nó vượt đỉnh tiếp là, là xác suất nó thấp hơn ở những cổ phiếu ngành cảng biển Zemedep hay là container Hải An thì vừa container mà vừa vận tải PSC là, là container thì nó sẽ còn tích cực hơn và nhưng mà vận tải biển vâng à, xin cảm ơn anh du ở đây có chị khách hàng hỏi về cổ phiếu DPS và HLA thì linh chia sẻ một chút ở cả hai cổ phiếu này nếu anh chị nhìn về đồ thị kỹ thuật của hai cổ phiếu này thì chúng ta thấy rằng là gần như không có giao dịch của hai cổ phiếu này và hai cổ phiếu này cũng không có dữ liệu nhiều để chúng ta có thể phân tích được cổ phiếu này do đó thì tốt nhất anh chị này nên hạn chế tham gia những cổ phiếu mà không có cái thanh khoản là thứ nhất cái thứ hai là giao dịch gần như là không có một cái biến động gì đó trong trong trong trong ngắn hạn cả chúng ta nên hạn chế tuyệt đối hạn chế và tham gia những cổ phiếu này khi mà cái cái rủi ro những cổ phiếu này nó khá là lớn các cổ phiếu này nó thuộc dạng là chắc là cũng ờ, cần phải biết đến nơi chúng ta là giá khoảng một hai và thuộc dạng là trong tuần thì phiên thôi không phải là cổ phiếu có được giao dịch liên tục đâu nó ra là cái rủi ro rất là lớn mọi người đừng nghĩ là cổ phiếu giá giá cao là rủi ro cổ phiếu giá thấp là rủi ro ví dụ người mua cổ phiếu giá 100 mà nó giảm về 80 người mất có 20 phần trăm nó giảm về 50 người mất có 50 phần trăm rất là dễ để xử lý trong quá trình nó giảm nhưng một cổ phiếu mà giá một nó về giá giá không chẳng hạn nó vì nó biết chẳng hạn người có thể mất trắng hoặc là nó giá từ 0.2 về 0.1 người mất 50 phần trăm một phiên không phải ít nhưng cổ phiếu càng thấp càng rủi ro thì cổ phiếu 0.1 tức là cái giá thấp nhất trên sàn mà nó về biết nó về không là người còn mất trắng trong một phiên Thế ra là đừng nghĩ là giá thấp là là rẻ và đừng nghĩ là giá thấp là ít rủi ro thường cổ phiếu nào nó lên giá chủ yếu nó phải phụ thuộc vào giá trị của nó nếu như chúng ta nhìn cổ phiếu mà ta cái đầu cơ và chúng ta nghĩ là nó cũng tăng được một hai phiên đó là cái cơ hội mà chúng ta chấp nhận rủi ro chúng ta chơi thì cái xác suất mất trắng thì đã du chứng kiến rất nhiều khách hàng được thế rồi cái lời khuyên thì các du khuyên là người Vâng ạ, thì ở đây cũng có chị khách hàng hỏi về AVF, SGO, cũng hai trường hợp này cũng giống hệt như HLA hay là DPS mà anh Du vừa chia sẻ. Tốt nhất anh chị nên tuyệt đối tránh những cổ phiếu này. Cái rủi ro khi giao dịch cổ phiếu này nó rất là lớn. Ở đây một anh chị khách hàng có hỏi về chiều mua của cổ phiếu KDC và Naput ạ. Anh Du chia sẻ một chút hai cổ phiếu này đúng không ạ? Kinh thì nó vẫn là một trạng thái nếu mà nhìn góc độ cơ bản thì à, nhiều bên đánh giá tích cực thôi vì nó là một cái thương hiệu lâu năm rồi của Việt Nam rồi trước đây thì chúng tôi có một thời gian bán những mặt bánh kẹo cho không nhớ là Moderna hay công ty đấy rất là lớn cái thương vụ rất là lớn và sau đấy kinh đô thì có chia cổ tức bằng tiền cổ đông đấy có một thời gian nó bị ảnh hưởng rất là nặng và trong một năm qua thì thấy kinh đô quay trở lại với mảng kem này rồi bắt đầu mở lại mảng bánh mới có thể đọc báo cáo phân tích về đô mà mình nhớ cái thì những có báo cáo phân tích về kinh đô để người hiểu về anh chị hiểu giá trị của doanh nghiệp này còn về ngắn hạn thì xu hướng nó thì hiện tại nó đang là sideways thôi người thì à, vào, vào sang đi stock người muốn tìm báo cáo phân tích kéo xuống dưới này ở dưới này nó sẽ có những báo cáo phân tích các công ty khoán cho một người tham khảo đây ví dụ báo cáo phân tích này có báo cáo phân tích à, người tham khảo có thể có nhiều công ty khoán cùng tích về cổ này để đọc từng báo cáo thì, à, sẽ hiểu về cơ bản hơn còn ở góc độ kỹ thuật thì nó đang là góc độ sideways thôi và mình thấy là cổ phiếu này tính tự nhiên nó không cao đâu định giá hiện tại nó không quá đắt với một doanh nghiệp uh, dạng có thương hiệu trong ngành về ngành chế biến thực phẩm bánh ngày xưa là bánh kinh đô này rồi uh, có cả dầu ăn này cả bảng kem này nếu chúng ta nhìn là nếu mà chết đinh thôi thì đơn giản chúng ta chỉ cần nhìn đơn giản là từ tháng tháng 6 giờ nó là sideways rồi nó trong rất là hẹp người chạm nó đi ngang và cái cái đồ thị nó cũng hơi kỳ dị một chút là các cái nến nó người ta nó là những cái đến rút chân liên tục ấy. không không thực sự biết lắm có vẻ nó cũng được duy trì cái thanh khoản nó ở cái vùng giá vùng này xu hướng của nó nếu mà nhìn thấy năm ngoái rất là tích cực đây là xu hướng nó đã xảy ra rồi và nó đang là xu hướng trung hạn và ngắn hạn nó đang sideways dung dù với cổ phiếu này khi nào nó đơn giản nó nó, nó càng dài càng tốt thì nó sẽ thành nền phẳng này và khi nào nó có một cái giá vượt đỉnh kia rồi nó vượt đỉnh cuối cùng uh, cao nhất là tháng 7 thì là giá khoảng số tư người có thể quan tâm về nó sẽ có những tăng rất là mạnh với cái triển vọng kinh doanh hay triển cơ bản có thể nó tích cực hơn rất là nhiều cổ phiếu này cũng là một dạng cổ phiếu mà không có đỉnh phía trước nên nó vượt đỉnh nó xứng đáng để trong để vào cho watchlist để quan tâm trong thời gian tới trước đây thì cổ phiếu này thường tăng vào mùa trung thu nhưng bây giờ cái mảng bánh nó đã mất mấy năm và nó mới khôi phục lại chẳng phải năm sau thì ta nhớ hơn còn ngắn hạn thì ta dùng và đợi thế nào có một cái phiên mà à, vượt qua vùng 64 65 trở lại thì mình sẽ quan tâm hướng ừ, đến sẽ tích cực cổ phiếu đó là linh nhỉ dạ na phút ạ phút đó naf naf ạ à nam phút à vâng na phút thì trước đây là cái doanh nghiệp mà các anh nhớ là trồng ờ, chanh leo và bán ờ, giống chanh leo chính na phút cũng là doanh nghiệp mà bán bạn giống chanh leo cho Hoàng Gia Lai rất là nhiều cá du cũng đã từng về thăm doanh nghiệp ở Nghệ An rồi mình thấy là doanh nghiệp này thì uh, quy mô vốn cũng nhỏ và, và nếu mà nhìn theo theo cái quản doanh thì vẫn tích cực không có gì ấy ờ, xấu cả nhưng mà ờ, nó không đột uh, biến không tạo cái, cái đột biến về cơ bản là mình kỳ vọng giá nó có thể có sự đột biến người đấy cái quả kinh doanh thì nó cũng thường thường thôi nó ít nhất khoảng nghìn rưỡi PEP hiện tại khoảng 19 lần Facebook khoảng 1,8 bao nhiêu 15 16 nghìn tức là định giá nó xem xem với nhiều doanh nghiệp trung bình thị trường thôi nó không có gì đặc biệt về sóng của nó thì cũng cũng, cũng hơi khó chết định nó có một vài nhịp sóng tăng tốt còn như sóng và tính từ tháng 8 ở đây nó là đang là sóng giảm cổ phiếu này bây giờ nếu mà mọi người mua sẽ là mang tính là, là mua để hồi phục nó không hay lắm trong thị trường nó đang áp uptrend thì mình chọn cổ phiếu nào nó, áp uptrend còn hồi phục thì nó cũng không không sự mạnh mẽ ờ, và cái triển vọng để vượt lại cái đỉnh cũ cái cũng trên trên nhìn thấy cái, cái gì cả cái cạnh cơ bản của nó nghĩ là là chiếc hình phiếu này nó mang tính là mua kỳ vọng hồi phục giả định như nó hồi phục về cái vùng đỉnh cũ vùng 34 từ nay cuối năm ấy, thì cái khu ở vùng này thì xác suất có thể kiếm được 10 phần trăm là tối đa nhưng mà đấy là xác suất là trong trường hợp hoàn hảo hoàn toàn nó có thể nó sẽ hồi phục một cái kênh giá này là cái khoảng 30 đấy rồi lại nó xuống tiếp là trường hợp bình thường nếu mà tính từ tháng 8 giờ nó đang nằm trong giảm ngắn hạn vẫn toàn cái này được đáng nghĩ là thứ này cũng không nên nên tham gia tại vì nó có nhiều cái cơ hội tốt hơn trong ngành lương thực thực phẩm và những công ty lớn hơn mà và cái kết quả kinh doanh nó rõ rệt hơn lộc trời chẳng hạn thì thì nó xứng đáng hơn còn những trường hợp đá phút thì nó năng tính động cơ hơn đấy đấy có những sóng năng rất là tốt đấy. nhưng mà cái tính tự nhiên của nó không thực sự tốt lắm đâu sóng tăng rất là kỳ dị có những cái đợt mà thanh quản nó cũng mình cũng theo dõi có thể thanh quản nó cũng không tự nhiên cho lắm trong, trong quá khứ thế là có những cái đợt mà thanh quản nó rất là đều và với mình những cổ phiếu nào mà nó không tự nhiên thì mình sẽ, sẽ hạn chế phân tích kỹ thuật vì nó đã không tự nhiên tức là nó có thể do một một ai đấy người ta định thanh khoản giao dịch của nó thì cũng nên đụng vào những gì mà phân tích được nó phải mang tính tự nhiên ấy. nó phải là, là đám đông của nhiều cá nhân tổ chức người ta cùng giao dịch nó mới gọi là thị trường tính thị trường hay là hay nền kinh tế thị trường nó phải là do thị trường phân tích phân tích theo lý thuyết còn nếu không không phân tích được nó, nó chỉ là ý chí của hai người vâng ạ cảm ơn anh du ở đây anh chị khách hàng có hỏi về cổ phiếu TNG thì anh Dung đã vừa trao đổi ở phần trên rồi ờ, bên cạnh đó thì ờ, anh chị có hỏi thêm một cổ phiếu HHV thì linh nghĩ rằng HHV nếu chúng ta nhìn thì cổ phiếu này đang giao dịch trong một cái vùng đi tích lũy trong một cái vùng từ quanh quanh 20 cho đến vùng 22 ờ, 2.5 và ngắn hạn thì cổ phiếu cũng chưa có một cái sự xác nhận ở cái vùng này sau đó thì cá nhân linh nghĩ rằng nếu mà anh chị giao dịch của cổ phiếu này thì chúng ta nên chờ một cái tín hiệu cổ phiếu nó vượt hẳn lên trên cái vùng giá 22 2.5 đóng cửa hẳn ở trên vùng đó để chính thức xác nhận rằng là cổ phiếu đã đã đã vượt qua cái vùng tích lũy và tiếp tục cái xuống tăng giá thì khi đó thì chúng ta ờ, mới nên tham gia ở cổ phiếu này còn khi mà cổ phiếu đang đi trong cái vùng sideways thì um, tốt nhất chúng ta nên tiếp tục quan sát cổ phiếu này và chưa nên vội giao dịch khi mà quỹ phiếu nó chưa xác nhận những cái tín hiệu à, tăng giá trong ngắn hạn. Một uh, chị khách hàng có hỏi về chiều nắm giữ của cổ phiếu KSB ạ. Anh Du có thể chia sẻ một chút về cổ phiếu này không ạ? KSB thì anh Du nếu mà nhìn thuần mặt kỹ thuật thì mình cũng thấy là tiếp tục nắm giữ được. Xu hướng của cổ phiếu này ngắn đến trung hạn thì nó vẫn đang tích cực đấy. Tức là nhìn từ năm ngoái này nó vẫn là tăng và nó đã vượt qua cái đỉnh 2017. Thì trước nó không có đỉnh nữa, nó chỉ có cái đỉnh à, ngắn hạn ở tuần trước nó mới tạo ra vì nó tăng thực lắm trong thời gian qua thôi đã dạ, nghĩ là vẫn nắm giữ được nó chưa gì xấu cả Từ khi nếu mà trong một vài lần tới mà nó vỡ ngược lại cái kênh giá mà nó đã thiết lập từ ờ, tháng 7 đến giờ thì nếu mà giả định thì nó phải vỡ vỡ ngược lại cái vùng khoảng 36 thì nó đấy mới có cái áp lực mà mình phải cân nhắc cái việc thoát ra thôi còn hiện tại nếu mà nhìn theo xu hướng của nó thì vẫn rất là tích cực cả ngắn lẫn trung hạn nó điều chỉnh một vài phiên nó đi ngang là chuyện bình thường và những người nắm giữ cổ phiếu này trong 3 tháng 6 tháng đến một năm qua vẫn đang có lãi thì không gì tệ cả cổ phiếu này chỉ có lưu ý một chút là uh, nó cũng sẽ liên quan đầu tư công và nó sẽ hưởng lợi đầu, đầu tư công và nếu mà nhìn báo cáo tài chính thì mình có vài cái điểm mà mình thấy nó, nó hơi uh, hơi, hơi nghi ngờ một chút thôi về cái cái tài chính của doanh nghiệp này trong vài năm gần đây đó. Ví dụ như nếu nhìn kết quả kinh doanh thì người thấy rất là tích cực định giá P cũng 10 triển vọng vẫn rất là sáng năm tới về liên quan đến đầu tư công cấp đá công cũng vật liệu rất là cao cổ tức rất là đều đặn chúng ta doanh nghiệp này từ ờ, từ khi mà đầu đính hao người ta thu tóm thì mình thấy là cái báo cáo tài chính nó không được sạch như trước các khoản phải thu thì ờ, nó nó tương đối lớn trước đây ví dụ người thấy là doanh nghiệp khoản thu chỉ sáu vài trăm tỷ thôi nhưng mà trong mấy năm gần đây thì khoản thu càng ngày càng tăng nó cho thấy là, là cái việc bán ờ, bán thì vẫn tốt nhưng mà không được tiền nhiều lắm bởi thế là tiền mặt thì các năm gần đây có xu hướng là đang, đang giảm dần thế là cái mình hơi, hơi hoài nghi một chút thôi còn những yếu tố khác của doanh nghiệp thì nó vẫn là tốt nên là, là nếu mà anh chị theo phân tích cơ bản anh chị khi phân tích cơ bản thì mình có cái đánh giá chính xác hơn ấy. và ở góc độ kỹ thuật cần dùng là hoàn toàn có thể được nó chưa có gì xấu cả và mọi thứ vẫn chỉ là là cái ờ, ngại một chút thôi chứ không phải là cái gì nó quá nặng nề cả nhưng mình thấy là cái phải thu ngân hàng nó tăng tương đối nhiều và mình thấy là hơi, hơi bất ngờ và cái dòng tiền của nó bắt đầu nó càng ngày nó càng yếu so với trước đây đấy lúc nào dĩ hai ba trăm tỷ thì chục tỷ à. có những cái ờ, nhìn góc độ cơ bản thì nó cũng hơi hơi ngược lại một chút tức là nó vẫn tốt thôi nhưng mà nó có một vài cái điểm mà mình nên đào sâu lên chút để tránh những do còn về kỹ thuật thì chưa gì xấu khi nào nó thoái lui quá 36 thì mình nhận là rút ra còn nếu không cứ giữ và không lên đoán đỉnh nhưng cách mình hay thường dẫn mọi người là mình cứ để chưa đi stop cho nó tiếp tục đi lên khi nào nó vững được cái kênh giá ít nhất là bây giờ thời điểm tuần tuần này nó đang là 36 còn sau này mới dần dần nó lên vâng ạ à, xin cảm ơn anh Du ở đây thì một vài anh, à, anh chị khách hàng có hỏi về chiều nắm giữ cổ phiếu ví dụ như là uh, à, TVB, VIX hay là SHS, VCI thì uh, quan điểm của của các chuyên gia là nhóm chứng khoán hiện tại vẫn đang là cái nhóm ờ, gọi là khỏe nhất ở thị trường thì hiện tại do đó thì nếu anh chị nào đang nắm sở hữu những cổ phiếu này thì anh chị hoàn toàn có cơ sở để anh chị tiếp tục nắm giữ và anh chị à, như anh Chu có có có trao đổi anh chị dùng những lệnh dừng lỗ để chúng ta à, gọi là hạn chế đoán đỉnh những cổ phiếu mà đã đang rất khỏe thời điểm hiện tại như VD, VCI thì cái gì đã vượt đỉnh mọi thời đại thì anh chị có thể sử dụng những lệnh dừng lỗ để anh chị có thể chốt lời động ta cứ ờ, đặt những ngưỡng dừng lỗ và khi nào cho đến khi nào mà cổ phiếu vi phạm những vùng đó thì thì chúng ta mới mới mới bán ra còn không chúng ta cứ tiếp tục chúng ta nắm giữ để chúng ta hưởng chọn cái đà tăng giá của của nhà của nhóm cổ phiếu này khi mà nhóm này đang là cái nhóm mà tăng mạnh nhất thời điểm thị trường ở thời điểm hiện tại à, một câu hỏi ờ, cuối cùng của chương trình là À, một anh khách hàng có hỏi xin nhận định về cổ phiếu Jin thì anh Du cũng đã trao đổi ở phần trên rồi ạ. Thì à, anh à, anh Du có thể trao đổi thêm một chút về cổ phiếu DHC là cổ phiếu cũng thứ sáu rồi cũng có tín hiệu khá tích cực. Hôm thứ sáu rồi thì cũng có một số chị hỏi về cổ phiếu Jin anh Du cũng trao đổi thẳng thắn là cổ phiếu này rất là tốt về mặt cơ bản và tăng trưởng rất là đều đặn nhưng mà nó không hợp với lại chết đinh đâu. Anh Du thì quan sát nó mà nhiều lần mình cũng muốn nhảy vào chết đinh của nó này nhưng mà mình thấy là cách đi của nó không hợp với chết đinh cho lắm thì cơ bản nó rất là tốt với định giá hiện vẫn là rẻ giá cao và nếu người xem báo cáo kết quả kinh doanh người thấy cái sự tăng trưởng của nó rất là đều đặn qua từng năm doanh thu tăng trưởng rất là đều này lợi nhuận ờ, gộp tăng trưởng này lợi nhuận cuối cùng là tăng trưởng mà người thấy các con số nó cứ nhảy nhảy đều từng năm doanh nghiệp rất là tốt để nắm giữ theo góc độ cơ bản nắm giữ dài hạn còn để chết đinh ngắn hạn thì không dễ chết đinh đâu các cái sóng nhịp sóng nó cũng tương đương ngắn và nó nó giật lại rất là nhanh nhưng mà nếu mà cứ giữ 3 tháng 6 tháng hay một năm hai năm thì thấy là kết quả cuối cùng nhà đầu tư đem lại vẫn là, là kết quả chiến thắng nó phù hợp với đầu tư hơn và trên đỉnh ngắn hạn ngay cả cái phiên hôm trước nó tăng tốt ấy. nhưng người thấy phiên này nó lại chứng lại mà nó cũng không vượt đỉnh đâu mà kể cả cổ phiếu này nó vượt đỉnh một người mua thì chỉ định vượt đỉnh hoàn toàn người có thể dính những cái cú mà nó lại lộn ngược như này người thấy là cú vượt xong lại lộn ngược lại có khi là vài tuần và khi người bán xong thì chán lại giật lên Đấy, giật xuống nó có những cổ phiếu cái đặc tính của nó sẽ buộc phải đầu tư hơn thì trong đấy toàn dân đầu tư người ta cầm với nhau mình là một người ờ, ngoại đạo chết đinh chẳng hạn nhảy vào thì sẽ thấy là là như phù hợp với mình và người ta sẽ nhìn mình với ánh mắt nó sẽ sẽ hơi hơi lạ lẫm và thường chết đinh như thế thì mình sẽ khó để kiếm tiền những cổ phiếu nào nó có tính chất đầu cơ tức là số đông cổ đông tham gia nó với với mục tiêu đầu cơ thì nó sẽ có những cái sóng mạnh mẽ nó dệt hơn nhất là ngành chứng khoán nhìn rất là rõ là cái cái làn sóng được tạo ra bởi các nhà đầu cơ rất là nhiều trong đấy tất nhiên có những nhà đầu tư giá trị nữa nhưng mà số lượng dân đầu cơ tham gia nó có vẻ áp đặt ờ, nhìn những cái sóng tăng nó sẽ rõ rệt thì chết định nó, nó sẽ thích hơn là mình chết định cổ phiếu mà nó quá nặng tính đầu tư ờ, trong đấy toàn ông chấp nhận kiên chỉ nắm giữ 5 năm 10 năm và người ta không áp lực để giáo phiếu lên người ta chỉ đợi cổ phiếu tăng sau một năm người ta người ta tận hưởng thành thành quả nó sau 3 tháng 6 tháng một năm cũng áp lực thì ngắn hạn nhưng với dân chết đinh mà vào để làm im một tuần hay một tháng sẽ rất áp lực cái ưu khuyên là không hình của chết đinh tại nó cũng không phải là mô hình đẹp mà nó có đẹp người cuồng xác suất người lỗ trong ngắn hạn là tương đối cao mặc dù là cổ phiếu này trong trong dài hạn nó sẽ vẫn tiếp tục đi lên nhưng mà để kiếm tiền từ nó thì nó phù hợp với lại những người kiên nhẫn và hiểu giá trị doanh nghiệp hơn thì chúng ta quan trọng nhất là phải hiểu được cái cái đặc tính của cá nhân mình theo các hội nó phù hợp hay không còn nếu chúng ta là dân chết đinh thì buộc phải đi theo cổ phiếu chết đinh thôi còn nếu chúng ta là dân đầu tư thì chúng ta phù hợp với những cổ phiếu đầu tư dạng này nó sẽ sẽ phù hợp với nắm giữ dài hạn hơn ờ, cảm ơn anh chị và chắc là xin ờ, chào anh chị vì ở đây vì thời lượng cũng hết rồi à, cảm ơn anh Du à, do thời lượng chương trình có hạn nên là có những anh chị sẽ chưa được nhận được câu trả lời các chuyên gia thì anh chị có thể để lại câu hỏi của anh chị trong đường link mà link gửi trong phần chat